Anh hứa là yêu em suốt đời Yêu lắm đó nha Anh hứa là sẽ không nuốt lời Điều mới nói ra Muốn nói là thương em quá trời Nhung nhớ qua ta Và sẽ bên em đến cuối đời Không muốn cách xa anh khi sinh ra tính vốn thật thà Nên là thương anh phải nói ra Muốn được bên em đến cuối cuộc đời Thế nên là anh muốn cách xa Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai Vì thấy em xinh tỏ tình là chính Còn anh đây không giống bọn nó Vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha Rồi ok bây giờ hai người đã sẵn sàng chưa Em bé phong cận đã sẵn sàng chưa nè con Hả sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi đúng không Rồi Sammy sẵn sàng chưa Sam Đã sẵn sàng Ok rồi bây giờ nha tôi đếm từ 1 đến 3 nè Hai người sẽ cùng nhau quay lại đằng sau lưng nha Tôi có một món quà rất là bất ngờ dành cho hai người luôn Này chuẩn bị nha Rồi rồi rồi Ok một hai ba quay lại tên tên tên wow ôi đẹp dữ vậy đây <laughs> nhìn thích không xin giới thiệu với tất cả mọi người đây chính là một cái khu vui chơi mà mình mới vừa xây ra cho em bé phong cận nè các bạn ơi bạn thấy không đấy rất là đẹp luôn nha thì ở đây bạn coi nè chỗ này nè nó có xích đu nè đấy chỗ này thì có gọi là cầu trượt nè đấy bên đây thì có thêm mấy cái mấy cái chỗ để mình leo trèo nè để cho tăng thêm sức khỏe cho em bé hiểu không đấy à quên chỗ này còn có thêm chỗ chơi bóng rổ nè nè coi ba nè coi ba nè, nè Hey. Đi cái Trời ơi trời cái bắp trời trời đã nhìn okay. con chơi nè thử đi thử đi thử thử thử thử ok ba hai một hey trời ơi không vô luôn rồi đến tôi đến tôi đến tôi đó rồi ok bây giờ sammy thử gọi là quăng bóng vào rổ coi thử coi đến tôi nè quăng bóng vào rổ phải lấy đà đúng không ông lấy đà làm sao mà làm được đúng không rồi đâu, ok đâu thử coi thử coi một nè hai nè ba ờ, cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy đây Trời ơi Chưa hay chưa Đó phải lấy đài đúng không Trời, trời ơi là trời Như vậy là chơi ăn gian rồi bạn ơi Sammy chơi Đâu. Sammy chơi vậy là chơi ăn gian rồi bạn ơi Trời ơi là trời Chơi vậy không được nha <laughs> Ok Nhìn kìa nhìn kìa Nhìn kìa thấy không Kìa kìa ba ba ba nhìn kìa Em bé cá con nó lắc đầu kìa Thấy không thấy không Trời đất ơi Đúng cái gì mà đúng mình chơi á là mình phải đứng dưới đây nè mình chọi vô rổ hiểu không chứ ai cho mà à. mà bắt mà, mà bắt bà lóc lên mà chọi vô trời là trời chơi vậy là ăn gian rồi <laughs> ok đó mấy bạn ơi bạn thấy không ở chỗ này có nguyên một cái khu vui chơi rồi rất là đẹp dành cho em bé luôn các bạn thấy mình thương em bé cá con các bạn đấy như đây chưa đủ nha còn cái này bất ngờ hơn nữa là sam sao biết là gì không đâu đâu đâu đâu đâu đâu, đâu. cho tôi xem thôi nè em bé cá con bây giờ đi theo ba vô đây đi theo ba ba nè vô đây vô đây đấy trong đây nè tôi có chuẩn bị một cái điều này bất ngờ hơn luôn nè coi nè nha vô đây ừ nè đúng lên trên lầu lên trên lầu như anh em cũng đã biết thì trong những tập đầu tiên thì chắc mấy bạn cũng biết rằng đây chính là phòng ngủ của sammy đúng không đấy nhưng mà em bé cá con thì chưa có phòng ngủ đấy cho nên là bây giờ mình đã quyết định mình đã xây cho em bé cá con một cái phòng ngủ rất là đẹp luôn đây đây đi theo ba đi theo ba có phòng riêng luôn hả trời xịn sò vậy đúng rồi có phòng riêng luôn chứ nè nè chuẩn bị nha bây giờ đếm một hai ba em bé cá con mở phòng ra nha ok một Rồi. hai ba mở ra tên tên tên wow thấy không thấy không quá trời đồ chơi ở đây luôn nè có bong bóng này nha có hồ cá nè có nguyên cá bên trong nè đấy bên đây thì có thêm rất là nhiều đồ chơi đó có nguyên thùng đồ chơi luôn nguyên một thùng đồ chơi luôn tôi hỏi nè phong hả cái này là cái gì vậy cái xe đẩy này lấy gì vậy cái này là cái nôi cho em bé đó bà không biết cái cái cái cái nôi cho em bé hả ủa mà sao mà sao nhát được con nhìn nè ừ ha em bé cá con nó to lòng sai không vậy em không có lồng sai vậy cho sơ sinh đâu vậy <laughs> trời ơi tính ra thôi cứ để trang trí ha không sao hết em bé cá con giờ nó cũng mập quá bạn ơi riết em mập y, y y như mình luôn nó chui cái ghế không không được luôn rồi ấy à, mập luôn kìa che người ta mập người ta mụn nha vậy hổn nha hổn nha không không được đánh ba nghe chưa không được đánh ba vậy là hổn nghe chưa ok rồi nè chỗ này nè đây là coi nè chỗ này nè có thêm cả gọi là gì ta à, đồ chơi nè rồi chỗ này ở cái chỗ này có mấy cái bức tranh mà bé cá con trước bé cá con vẽ nè cho nên ba cũng bỏ ở đây luôn này Trời ơi, đúng là ba ba phong cận Vô cùng gọi là thương yêu con của mình luôn bạn ơi Đấy, ok Ai tôi ông tặng quà cho em bé tặng quà tôi đi Ông tặng ờ. quá trời quà cho người ta rồi cho tôi đi Bà hả? Bà giờ tôi tặng cho bà nhiều quà ơi Tôi xây lại ngôi nhà cho bà thành màu hồng đẹp ơi là đẹp luôn Còn đòi quà gì nữa, trời ơi Tôi muốn được tặng quà cơ, không chịu, không chịu, không chịu Mệt quá Tào lao Thôi bây giờ thế này đi Bây giờ tôi ra ngoài à, tiệm bánh á Tôi mua ít bánh hai người ở nhà nha rồi ok ok đi sớm về sớm nha Rồi ok tôi đi đây Tạm biệt hey. hey mấy bạn ơi Mấy bạn thấy gọi là cái món quà hôm nay Mình tặng cho gọi là em bé cá con á bạn Mấy bạn thấy món quà này có đặc biệt không Đó nguyên một cái căn phòng chứa đầy đồ chơi luôn Quá thích luôn Ok À, để coi coi hôm nay tiệm bánh có gì ngon không ta để xem coi ui có bánh quy nữa bạn ơi Ooh. bên này thì có thêm bắp rang bơ nè Ở có món bánh pizza mình rất là thích luôn ok wow. anh chủ quán ơi hôm nay á anh hãy lấy cho em tất cả những món nào ngon nhất thôi mà em nghĩ quán anh còn có ba món này cho nên em lấy luôn ba món món luôn ok một món nè rồi nè hai món nè ok lấy luôn này luôn là ba món ok rồi nè em uh, gọi là ba món này chỉ có ba vàng thôi nhưng mà thôi em bo cho anh thêm hai vàng nè đó cảm ơn anh nha mai mốt nhớ làm nhiều bánh ngon ngon xíu bán cho em nha anh ok bạn ơi <laughs> bây giờ mình sẽ mang bánh này về cho gọi là bé cá con với lại sammy nha bạn nha là lớn lên lên lên ủa gì vậy cái gì vậy ủa có gì bên kia vậy ủa cái heo ai lại để cái cái cái cái cái nôi ở, ở ở trước nhà mình vậy ta ủa the heo ủa còn còn cái gì đây còn con còn có có con có con gì đây ủa hình như là em bé bạn ơi ủa, bé ơi bé bé oh my god là một bé gái trời là trời tự nhiên không có người nào đem em bé để ở trước nhà mình vậy ta cái gì kỳ vậy ủa bé ơi bé ơi con con là con nhà ai vậy sao con bị bỏ rơi chỗ này vậy ủa tội nghiệp quá à. ủa mà khoan tự hình như là em bé này còn nhỏ quá chưa biết nói bạn ơi ủa trời tội nghiệp quá à. sam ơi sao Sammy ơi Trời ơi trời chết rồi Tự nhiên ai để em bé trước nhà mình vậy ta sao Sammy ơi bà đâu rồi sao Sammy Này chờ xíu tôi xuống liền Xuống đây nhanh lên trời Có biến có biến rồi trời Ủa ơi gì vậy? Hello Phong Trời ơi bà coi nè Nhìn nè Ủa, Cái gì vậy Ủa gì vậy Phong Ông à? mua em bé cả con chưa đủ ông còn nhận thêm bé mới hả What? Trời đất ơi là trời Bà bị như vậy tôi làm gì nuôi thêm em bé mới Tự nhiên không tôi về nhà Cái tôi thấy có em bé này ở trước nhà mình luôn Tôi không biết em bé này là con của ai hết trơn á Ủa mà khoan có khi nào bà dùng phép thuật Bà phù phép biến cho một cái con gì đó biến Nó biến thành con người nữa không vậy Đâu nghĩ sao vậy tôi đâu có rảnh đâu ông nội Trời đó ơi trời Ủa cái gì kỳ ta rõ ràng là rõ ràng là mình nhớ là chỉ có mỗi mình bé bé bé cá con là được biến từ con cá trở thành con người thôi à chứ làm gì có có con có em bé nào khác nữa Ủa gì kỳ vậy ủa ủa vậy này là con của ai trời trời ơi trời giờ tính sao sam nhìn giống con người quá à, không biết phải con người không vậy trời thì là con người chứ còn gì nữa bà coi nè em bé này nè có tay nè có chân đàng hoàng luôn cái này là con ừ. người chứ còn gì nữa oh. giờ sao giờ sao sao giờ sao giờ mấy bạn giờ mình không biết tính sao luôn giờ các bạn ơi chẳng lẽ giờ bỏ em bé ngoài đây giờ đúng rồi bây giờ trời đang rất là lạnh luôn không thể nào mà để em bé ở ngoài đây được em em em ơi em em có thấy lạnh không hả có thấy lạnh không lạnh đúng không tội nghiệp quá à. trời trời mà còn là con gái nữa chứ ai thôi các bạn ơi bây giờ mình nghĩ thế này nè các bạn bây giờ á mình thì mình lỡ nuôi một em bé nam rồi đó chính là bé cá con rồi thì bây giờ thôi mình nuôi thêm một em bé gái nữa cũng được nói chung là nuôi tạm thời thôi để khi nào mà tìm ra được bố mẹ của em của em bé này á thì mình sẽ trả lại cho bố mẹ của em bé này nha tự nhiên không bỏ trước nhà mình nhà của mình chứ không phải là cái nhà trẻ đâu mà tiên để em bé tùm lum ở trước nhà tội nghiệp em bé quá à thôi Thôi rồi bé ơi, từ nay là anh chị sẽ nhận nuôi em nha, được không? Chịu không? Chịu không? Chịu đúng không? Rồi ok, thôi được rồi. Ai, thôi Sam, bây giờ bọn mình sắp xếp chỗ cho em bé này ở đi Sam Được không dạ, phòng mình được cái phòng à, sắp xếp sao đây Được chứ, được chứ, đi đi đi, đi. bây giờ bọn mình à, đưa em bé này ở chung với bé cá con rồi được Đi, đi, đi vô đây, à. đi đây con ơi, vô đây, vô đây Này, không biết em bé cá con đầu ta, hôm nay mình sẽ giới thiệu em bé mới này cho bé cá con Ủa, nó đâu có tiêu ta Ủa, không có trong phòng mấy bạn ơi à vậy chắc lỡ trên lầu rồi đi đi đi lên lầu lên lầu này nè đi theo anh đi theo anh nhanh lên nhanh lên đấy lên đây ngoan ngoan ngoan ngoan thương lên đây này bé cá con ơi đâu rồi trời cái gì vậy trời ơi là trời bạn ơi mới bay lớn mà bây giờ còn ngồi chơi game nữa nè nha còn nhỏ không được chơi máy tính nghe chưa hư mắt nghe chưa nghe chưa nè nè bé cá con hôm nay ba ba nói cho con nè ba ba mới vừa kiếm cho con một người em gái đấy một người em gái rất là dễ thương luôn từ nay là con có bạn rồi nha đâu rồi ta Ủa? Ủa sao? đâu rồi Đâu rồi Ủa đây nè Con ơi vào đây con ơi Trời ơi vô đây con ơi Có gì đâu mà ngại Đi vô đi vô ờ, Đi vô đi đi vô đi vô à, tất nhiên rồi Đây xin giới thiệu với bé cá con Đây chính là bé um... Ủa bé gì giờ ta Mình quên mình chưa đặt tên rồi Trời ơi trời Ủa mấy bạn ơi Mấy mấy bạn nghĩ rằng là mình mình nên đặt tên cho bé gái này Tên là gì đây ừ. Mình không biết đặt tên là gì hết trơn bạn ơi mấy bạn có cái tên nào hay hay không hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha thôi chắc bây giờ mình tạm thời mình cứ gọi là em bé đi các bạn chứ mình chưa biết biết đặt tên là gì hết mấy bạn nhớ gọi là cho mình cái tên nào hay hay nha các bạn nha ok Ê, làm gì nhìn nhau vậy? Ui, cái gì vậy? Nè nha, nè nha, không có được đánh nhau nghe chưa? Không được đánh nhau nghe chưa? Đánh nhau là ba ba ba ba ba. Trời xong muốn à, thiệt luôn. dừng lại. Dừng lại. Nè nè, ngoan, ngoan, nè, ngoan à. Cái tên ba ba đánh đòn không? Hả? Cái tên tí nó ba ba lấy lấy cái cây ba ba đánh đánh đòn không? Hả? trời ơi trời khóc khóc lóc cái gì nè ôi khóc luôn rồi khóc luôn rồi trời ơi trời trời ơi trời tại sao con dám đánh bạn hả hả hả có lì không Ờ, lần sau không được đánh bạn nữa nghe chưa ờ. trời ơi à trời rồi xong khóc mất tiêu luôn rồi nữa bạn ơi thôi thương thương thương thương nè đính nè đính nè trời đính nè không khóc nè không khóc nè trời ơi thấy không quýnh bạn bạn khóc luôn kìa thấy không cúi đầu gì nữa làm như là gọi tội nghiệp lắm vậy quýnh bạn cho đã xong mày còn cúi đầu xuống nữa ai trời ơi trời đánh nhau suốt ngày mà thôi thôi từ từ bình tĩnh bây giờ ba ba nói ba ba nói con nghe nè bây giờ nè bé các con cho bạn này ở chung phòng với con được không tại vì bạn này gọi là không không không có nhà hả sao vậy chịu sao á sao lại không chịu nè ba ba nói con nghe nè tội nghiệp bạn lắm bạn ha còn nhỏ thế này nè mà bạn còn là con gái nữa bạn bị bỏ rơi á rất là tội nghiệp bạn luôn bây giờ con cho bạn ở ở, ở chung với con nha nha ha Ủa? gì kỳ vậy sao không chịu chịu đi mà nha Trời không chịu luôn bạn ơi Trời là trời Khổ thiệt chứ Không chịu luôn bạn rồi Xong buồn luôn rồi Buồn luôn rồi <laughs> Buồn luôn rồi bạn ơi luôn Cái con buồn luôn mặt vào tường luôn Trời ơi trời không, Buồn sao, luôn không? Trời ơi, <laughs> Bên đây cũng buồn luôn là sao Bên Trời, đây cũng buồn luôn vậy Thôi thôi được rồi Bây giờ ba ba nói nói nói cho bé ờ, bé các con nghe nè Bây giờ nè mà cho bạn này ở chung phòng với con đi ha cho bạn ở ở chung một thời gian đi rồi ba ba sẽ xây một cái phòng khác cho bạn giờ ngoan đi ba ba mua thêm đồ chơi cho chịu không hả chịu không chịu đúng không trời ơi rồi trời ơi mấy bạn ơi muốn phải phải mua đồ chơi thì, thì, thì mới chịu bạn ơi chứ không mua đồ chơi là không chịu trời ơi trời đúng là mấy mấy mấy bé nam mà ok thôi được rồi vậy từ nay nha à, con sẽ làm anh anh hai nha còn đây sẽ là em gái của con chịu không hả chịu đúng không rồi ờ. ok <laughs> ok quyết định như đấy bạn ơi vậy là từ nay nhà của mình đã có thêm hai bé nữa chính là một bé cá con và một bé gọi là bé ừ. tên là gì ta thì, thì, em bé thôi chưa đặt thì mới khoan đặt thôi Không mình thấy em bé này nhìn khá là giống con cáo bạn ơi à, khá là giống hồ ly à ok bây giờ mình sẽ đặt tên cho em bé này là em bé hồ ly nha bạn nha bởi vì nhìn em bé này có một cái lỗ tai có hình cái lỗ tai của một con hồ ly á nhìn khá là dễ thương đấy hồ ly nhìn cũng dễ thương mà đúng không giờ con con chịu làm hồ ly không hả hả làm em bé hồ ly nha nha ok <laughs> rồi ok về từ nay chúng ta đã có một gia đình có đầy đủ bé trai bé gái luôn trời ơi trời quá dễ thương là lơ lơ lơ lơ nè ăn đi mấy con ơi ăn thịt nhờ nhiều vô nha ăn nhiều vô để mau mau mập mập cho nhiều thịt để anh đem ra chợ bán nha mấy con nè ăn nhiều vô ăn nhiều vô đúng rồi ăn nhiều vô đấy mấy đứa ơi ra ngoài chơi mấy đứa ơi ủa ô oh, hello sammy hello phong ủa làm gì vậy trời ơi tôi đang cho mấy con gà nó ăn nè lại đây lại đây coi nè lại đây nè Đâu? thấy không tôi ha lần trước á tôi mua có mấy quả trứng gà thôi bây giờ tôi nuôi cho được nguyên một bầy gà to đùng luôn rồi thấy không đó ăn đi ăn đi trời ăn ơi đi. nuôi à. một quả trứng gà vậy phong làm vậy trời bà không biết gì hết trơn á mình nuôi gà nè để mình để là cho nó đẻ trứng thấy không nè có trứng này không đó quá trời trứng luôn ừ. mình sẽ lấy trứng của nó ha xong mình đem ra ngoài chợ mình bán xong đầu mình sẽ lấy tiền mình mua sữa với mua tả cho gọi là bé cá con với là bé hồ ly hiểu không Ồ, Phong đúng là một người cha mẫu mực Trời ơi, trời tôi mà Trời ơi, tôi không thương hai đứa này thì ai thương đúng không Trời ơi, trời ơi Rồi, ok, ok, từ từ để tôi xí, tôi lụm cái quả trứng ra Ok, lụm trứng nào, quả gì trứng luôn Chín quả luôn nè, nhiều quá trời đất luôn <laughs> À mà khoan, à, bé cá con nè, ba ba hỏi nè Con thích ăn đùi gà không hả thích ăn đùi gà không thích đúng không ôi à, thích, thích quá trời thích luôn, nè rồi một tí đó ba ba sẽ làm một uh, gọi là một cái dĩa đùi gà con nha chịu không chịu không chịu đúng không <laughs> ok rồi còn bé hồ ly thì sao bé hồ ly ơi ê ủa vậy sao tự nhiên nhìn chằm chằm mấy con gà ta quay hồ ly hồ ly ơi ờ, con à, gì vậy quay quay hồ ly hồ ly gì kỳ vậy nhìn chằm chằm quậy ta nè chắc thích mấy con gà có gì đâu mà trời ơi là trời cái gì mà nhìn chằm chằm mấy con gà ra vậy, vậy vậy con thích ăn đùi gà không tí nữa ba ba làm đùi gà cho luôn hả hiểu không ủa gì mà sao lắc đầu không không không thích hả thôi được rồi thôi bây giờ sam ơi tôi nói bà nghe nè bây giờ bà dẫn hai đứa nhỏ vô trong nhà đi rồi tí nữa tôi làm đùi gà tôi đem đến cho chứ thôi ở ngoài đây trời gió lạnh á cảm lạnh á nè nhất nhất là bé ừ. cá con nè mặt có cái tả tí nữa lạnh <laughs> tí nữa lạnh giờ đi vô nhà nhanh lên rồi thôi mấy đứa vào nhà chơi mấy đứa ơi vào nhà mấy đứa chơi nè vào nhà vô nhà vô nhà đi vô nhà đi ồ ly vô nhà đi con đứng đây làm gì vậy trời ơi trời vô nhà nhanh lên vô nhà Trời ơi lì quá à, kêu mà vô nhà không chịu vô nhà rồi ok bạn ơi hey, Tính ra nha là mình nuôi bầy gà này cũng được rất là lâu rồi bạn ơi Vậy là nó bọn nó sắp lớn rồi Vậy là mình sắp có thể đem bọn nó ra chợ bán rồi Trời ơi trời hay vậy là có tiền để mua tả với mua sữa cho hai đứa nhỏ ấy bạn ơi Thôi bây giờ mình đem trứng gà ở trong nhà để mình cất cái đã cất trứng gà trong nhà xong rồi à, à, mình à, sao ta mình ra cho mình nó ăn tiếp ok <laughs> ủa giờ để để đâu vậy ta ờ, chết rồi mình quên mua cái vỏ đựng đựng trứng gà thôi thôi mình cứ để tạm ở đây đi ờ. một quả hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chín quả trứng gà luôn các bạn ơi quá trời nhiều <laughs> ok lơ lơ lơ lơ lơ đem lúa xuống cho gà ăn tiếp thôi là lơ lơ lơ lơ ủa ủa ủa gì kỳ vậy <gasps> ủa cái gì sao đi mấy con gà của mình chết hết trơn rồi ủa mấy bạn ơi rõ ràng là hồi nãy mình nhớ là mấy con gà mình với con sống mà sao tiên bây giờ bọn nó chết hết trơn các bạn cái gì kỳ vậy à, trời ơi trời gà của tôi trời ơi gà của tôi bây giờ chỉ còn lại được mấy cọng lông với lại mấy con thịt gà thôi trời ơi trời công sức của tôi nuôi bấy lâu nay trời ơi trời chẳng lẽ nhà mình có trộm hết á à? mà khoan không đúng nếu như mà có ăn trộm á thì nó giết gà xong rồi nó phải gọi là đem hết thịt gà nó đem đi trốn luôn chứ sao tự nhiên thịt gà vẫn còn ở đây trời vậy không phải là ăn trộm bạn ơi ôi vậy cuộc là ai cái gì kỳ vậy mà khoan từ mình thấy cái đầu của ai lấp ló ló bên kia ta ủa ủa ủa ai vậy ủa hồ ly con làm gì bên đó vậy tự nhiên không không vô nhà đi đứng ngoài đó làm gì hả trời ơi trời đi vô nhà đi chứ đứng đây làm gì ui quay, trời trời gì mà chạy đi mất tiêu rồi ủa cái gì kỳ vậy ta tự nhiên hay không không chịu trong nhà đi tự chạy ra ngoài đây làm gì ta Ê, nhưng mà bầy gà của mình bị giết hết trơn các bạn ơi buồn quá <laughs> trời trời mấy con gà tôi <laughs> trời ơi rồi xong nó biến mất hết trơn tôi không còn miếng thịt nào luôn các bạn ơi ồ <laughs> khoan hồ ly làm gì ngoài đó ta sẽ đứng ngoài đó trời ôi chắc không sao đâu chắc không cần quan tâm đâu nhưng mà Ê, trời ơi trời còn có mấy quả trứng gà thôi chắc chờ mình đem mấy quả trứng gà mình ra mình úp cho nó thành nguyên lại bầy gà giống hồi nãy nữa quá trời trời may mà còn chín quả trứng á khổ thiệt chứ không biết ai ép chân thức đất dữ à trời Ê, trời ơi, cuối cùng cũng làm bài tập xong rồi mấy bạn ơi <laughs> Ok, hey, nguyên một ngày hôm nay bạn mình có rất là nhiều bài tập luôn Nhưng mà thôi, cũng may là mình cũng đã hoàn thành xong rồi Mấy bạn nhỏ nhớ nè, bài tập mà thầy cô giao về nhà là nhớ là phải hoàn thành xong rồi mới được gọi là gọi là coi tivi mới được chơi game nha các bạn Cái gì thì cái nhưng mà việc học vẫn là phải là luôn là quan trọng nhất nha các bạn nha ok <laughs> thôi bây giờ chắc là mình làm bài tập xong rồi chắc mình sẽ mở tivi lên xem có cái gì vui không ta bật tivi lên xem coi tin khẩn cấp một con SCP cáo chín đuôi vừa mới vượt ngục khỏi phòng thí nghiệm. Đây là một con SCP cực kỳ nguy hiểm, nó có thể thôi miên con người và hãm hại họ. Đề nghị mọi người không ra khỏi nhà và báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức nếu như mọi người nhìn thấy con SCP này. <gasps> Hả? Cái gì cơ? Em bé hồ ly cáo chín đuôi. Trời ơi trời. Trời các bạn ơi. Vậy có nghĩa là cái em bé hồi sáng nay mình nhận nuôi có khi nào nó chính là hồ ly cáo chín đuôi không các bạn nó là thôi miên mình và sammy và bọn mình đã nhìn thấy nó là em bé nhưng thật ra nó chính là hồ ly cáo chín đuôi ôi trời ơi vậy là không được rồi khoan từ hình như là nó đang ở trong nhà với lại là sam và và cá con trời trời vậy có nghĩa là có nghĩa là sammy và bé cá con có thể gặp nguy hiểm nó sẽ ăn thịt sammy và bé cá con sao ôi trời không được rồi không được rồi bây giờ làm sao đây à, bây giờ mình phải qua bên nhà sam mình giải cứu sam với lại bé bé cá con mới được hơi không ổn rồi không ổn rồi trời ơi là trời khổ thiệt chứ cá con ơi sam ơi tôi tới đây Amen.